Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm The Bowish nha Hầu như video YouTube của Double Wish là thường đi thăm nhà hàng Mình ừ, không đi ra ngoài á, đi ra đường á Nên nhỏ ngày xưa khi đi nhà hàng để ăn món ăn Việt Nam Nên à, mình xem lại YouTube của Double Wish nha Hay nghĩa là chương trình run này là reaction video của Double Wish ngày xưa Bây giờ sống ở Việt Nam 6 năm rồi á Đầu tiên là trong video của YouTube nữa Mình và Shin Shinsuke cũng nói bằng tiếng Nhật đó là tiếng Việt là chúc chú à So sánh với bây giờ là ngày xưa của mình nha là tiếng Việt là như thế nào như thế nào Khuôn mặt là như thế nào so sánh với nhau nè là đầu tiên mình đã reaction bún chả là như thế nào nè lần đầu tiên người Nhật đi ăn món Việt Nam video đó là tháng 6 năm 2016 là uh, cho nên là khi đó là sống một năm rồi nhá là so sánh nha Xin chào các bạn. xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Em Em tên là Khải Em Ồ Hiểu không? <laughs> Hôm nay đi thăm Ồ, có thể là nếu mà bây giờ đi nhà hàng đó thì mình nói là hôm nay đi đẳng ở đây nhà hàng này tên là chữ bất giới Ồ, nhưng khi đó nói là đi thăm Siêu bách giới Có, à, hình như là khi đó là đi học trường đại học xã hội và nhân văn sáu tám rồi khi đó là ôn hơn không không nhớ rõ nhưng khi đó là cân nặng là à, năm mươi tám kg nữa bây giờ là 15 kia tăng lên 15 kg À không, sau khi lockdown thì giảm cân 4 kg này Cho nên là tăng lên 11 kg này Không quan trọng nữa, Rất tự Là cái đó là suy nghĩ nhiều nhiều nhiều nè không biết nhiều thư vườn tiếng Việt nữa nên suy nghĩ nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều à ừ à ừ à ừ Ồ. mọi người hiểu không nghe là chưa order một nói là chưa order Bún chả Bún chả Bún chả à kỳ đổ là rất rất ngạc nhiên à. bây giờ vẫn còn nhỏ nữa là kỳ đổ là đi đến nhà hàng cửa hàng à. không phải nhà hàng à. cửa hàng cửa hàng à. ngồi ngồi nghẽ à. thì chữ quản này là chuẩn bị món hàng bún chả này đó ừ, rất ngạc nhiên à. tại vì là chỉ ờ, ngồi thôi á vừa ngồi vừa lấy ờ, món ăn này á ờ, rất rất rất ngạc nhiên khi đỗ là không hiểu tại sao chủ quán đỗ là làm như thế này á nhưng mà bây giờ là hiểu rồi là khi đỗ là tổng thống Obama đến Hà Nội á sau đó là ăn bún chả Hà Nội á nên bún chả Hà Nội được nổi tiếng rồi hơn nữa là mình là người nước ngoài á hai người nước ngoài đến cửa hàng này cạnh tranh à cũng anh bún chả hà nội à ừ. quán đó à, suy nghĩ là à hiểu rồi hai người nước ngoài là muốn ăn bún chả hà nội nên chuẩn bị ồ kỹ thuật là làm đầu tiên à, bún chả nè <laughs> ngon kỳ đó là <laughs> chỉ biết là ngon thôi nè không thể giải thích vị của vườn trà Hà Nội này là như thế nào đó nên chỉ nói là mùa <laughs> dạ, dạ, dạ. chỉ nói là ngon thôi ngon thôi à. ngon ngon ngon ngon ừ. nhưng sự thật là chắc chắn cái này là ngon á video tiếp theo là cháo cháo ở Hà Nội á ừ, ừ, ừ. khi đó cũng lần đầu tiên đi Hà Nội là video đó là tháng 7 năm 2016 nha Xin chào Xin chào mình Tôi tên là Kazu Ô thôi Chọn nhóm Double Wish Ủa, chọn nhóm Double Wish Ồ, hiện nay nổi là của nhóm Double Wish Hà Nội, ta, ừ. ta, dạ. Chào 37 Chào 37 Ồ, oh, là tiếng Việt chỉ đỗ Theo là thế nào ạ? Chào 37 Nói chạm chạm nem Có thể là Tôi thấy niềm vui Ồ, oh, tôi thấy niềm niềm vui niềm vui à, Ồ, oh, xin lỗi nhé Là người Nhật Bản thường nói là xin lỗi xin lỗi xin lỗi <laughs> thói quen của ờ, người Nhật á hiện nay là không nói xin lỗi nếu làm sai hoặc là làm phiền cho người khác thì đó là nói xin lỗi xin lỗi nhưng chị ơi chị ơi à xin lỗi uh, cô vẽ bằng nhưng mà muốn gọi một cháu ok không xin lỗi xin lỗi ẩm từng người Nhật Bản là như thế này nha hôm nay Kazu Oda hôm nay bây giờ ok bây giờ Oda rồi bây giờ Oda rồi kỳ đó là không biết tắp cảm là như là cái gì không biết nhưng mà tắp cảm là mất lắm à, mất nhất mình đã gọi cháu thập cảm không biết ý nghĩa thập cảm là gì cháu gà cháu gà cháu gà cháu gà cháu gà dạ nóng lắm nóng lắm ừ. lắm Ngon lắm Ngon lắm Ngon lắm Ngon lắm Nhưng mà ngon À ngon Rồi á là mình nghĩ là là cái này là năm 2016 là năm năm trước nữa Nên trẻ hơn, sưởi hơn nữa Mình hiện nay là già rồi á à, Chảo này thì mình biểu diễn như thế này nha Oh ngon à, cái này là nóng lắm nhưng mà không sao nữa nóng thì ngon nữa ừ, là mọi người nghĩ như thế nào ạ cháo là thì không ngon ừ. sau khi ăn cháo này thì mình sức khỏe hơn nữa là hiện nay là bình yên bình yên là nói nhỏ <laughs> không nói thơ nè khi đó suy nghĩ mình là giống như người du lịch nhé nên xin chào mọi người Mình tên là Kazu của nhóm Double Wish Và khi đó là chưa thói quen cuộc sống Việt Nam Bây giờ là thói quen rồi hey, Xin chào mọi người hey. Mọi người khỏe không? À, mình cũng khỏe nha hey. Là khi đó là vui nhá Hiện nay là mình là ngào thôi hết dịch corona thì mình sẽ ăn thử một ngào Việt Nam khi đó diễn ra ngon vui quá quá ngạc nhiên quá ngon có kia đó sẽ giảng nhiều vậy nha là có thể là mọi người cũng vui á đúng không sẽ luyện tập nha Bây giờ uống thử cà phê nha Wow, cà phê Việt Nam Wow yeah, Thơm quá Wow No! Oh my god! Oh my god! Ngon nhất trên thế giới nha! quá Tại sao mình không biết Ở Việt Nam có cà phê ngon như vậy Tại sao không biết Nhưng bây giờ vừa biết có cà phê ừ, siêu ngon ở Việt Nam Rồi và Hàn Quốc nha Rồi à sẽ giảng như vậy nhé Cái kiểu nào à? là Kazu ngày xưa hay là Kazu bây giờ à? mình nhỏ cảm giác của khi mỗi đến Việt Nam nhé à, Cảm ơn mọi người đã xem chương trình này nha Nếu thích video này thì like, share và subscribe nhé Bye bye, mình tên là Kazu của nhóm Double Wee yeah! <laughs>